Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Trong clip ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái pack thứ ba của tôi Và cái clip này sẽ được mở cho các anh em hội viên xem trước một tuần so với các anh em viewer Còn nếu anh em không phải hội viên mà vẫn xem được cái clip này sớm thì anh em rất là may mắn đấy Và anh em cũng tương tác với kênh rất tốt, cảm ơn anh em Như anh em cũng đã biết 50% chiến thắng ở trong một trận đấu phụ thuộc vào cái đội hình của anh em khi anh em có một cái đội hình chuẩn mực khoa học sẽ giúp cho các anh em xây dựng đội hình một cách dễ dàng hơn trong từng giai đoạn của một trận đấu. Chính vì thế nên ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái pack thứ ba của tôi mang tên Ngọa Hổ Tàng Long. Pack này sinh ra với mục đích là giúp cho các anh em dễ chơi hơn. Pack đã được tôi test và nghiên cứu rất kỹ nên anh em cứ yên tâm. Đấy, những cái slot nó ở cái vị trí nào như nào chơi ở từng giai đoạn một thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em. Anh em chỉ việc làm theo thôi, nó rất là đơn giản. Anh em chọn cái bài nó như tôi và anh em sẽ không phải quan tâm đến cái việc là pick những cái con cờ như nào nữa. Bởi vì những cái con cờ nó ở trong cái bộ này này thì nó đã tôi đã test rất kỹ rồi. Tức là nó sẽ không thể thay thế được nha anh em nhá. Đấy, trong cái quá trình chơi ấy, cái con nào thừa thì tôi đã bỏ ra Và cái con nào thiếu ấy, nó cần ấy thì tôi đã cho vào Đấy, thì tôi đã chơi test được khoảng ba chục trận rồi nên anh em cứ yên tâm nhá Và tôi xin nhắc lại cái khái niệm về pack bài của tôi Thì một pack bài của tuần cơm bao gồm 40 quân bài Được chia thành 4 slot, mỗi slot 10 quân bài anh em nhá Và những cái quân bài ở trong từng slot nó sẽ liên hệ với nhau cũng như là liên hệ giữa các cái slot với nhau một cách chặt chẽ trong từng cái giai đoạn ở trong game. Vì vậy khi mà anh em chơi anh em phát triển cái đội hình ấy, anh em xây dựng đội hình theo đúng từng giai đoạn mà tôi đã hướng dẫn ở trong cái video clip này cũng như là các cái video clip hướng dẫn patch khác thì chắc chắn là anh em sẽ rất là dễ chơi. Đa phần thì sẽ là đánh chuỗi thắng và giữ máu ở trong game giai đoạn đầu và giữa game giữ máu rất tốt cuối game thì có thể chuyển về các cái slot để chuyển bài cũng như là counter đối thủ một cách dễ dàng. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái nội dung chính của cái pack ngày hôm nay Pack ngọa hổ tàng long Chúng ta sẽ đến với cái slot đầu tiên Slot ngọa Ở trong slot ngọa Đối với cả các anh em mà chơi Goblin ấy Thì anh em có thể chọn slot ngọa ở giai đoạn đầu game Để chơi Goblin max Và đây là một cái bộ mà chơi Goblin max Hyperon ở level 6 hoặc level 7 anh em nhá Chơi theo lối Hyperon ở level thấp Thì khi anh em chọn cái slot này này thì nó sẽ rất dễ để có thể roll ra được cái con mèo ba Và chúng ta không cần thiết là chúng ta phải có con máy bay Nếu mà chúng ta chơi theo kiểu Hyperon ở level thấp Và chúng ta chỉ xoay quanh cái con mèo thôi nhá Ví dụ cụ thể cho cách chơi thì anh em có thể xem tập 280 Ban nhạc 6 chú mèo Và đây là một đoạn trong clip thôi à, vẫn là sáu con <laughs> Vẫn là sáu con mèo, đúng rồi Đây vẫn là sáu con mèo nhảy cùng nhau anh em ơi Chỉ mỗi tội là nó là những cái con mèo hai sao Với cả những con mèo ba sao nó nhảy cùng nhau Chứ không phải là full ba sao Nhưng mà vẫn là nhảy liên tục anh em ơi Ui rồi ôi Đối thủ coi như là bất lực luôn Quá mạnh anh em ạ <laughs> Ví dụ thứ hai điển hình cho cái lối chơi này Đấy là chúng ta sẽ đến với tập 217 người chơi Goblin hay nhất. Ở trong trận đấu tôi đã chơi theo cái phong cách chơi Hyperon ở level thấp để kiếm được ra con mèo 3 sao làm co và đấu với cả cái nhà Goblin với mắc binh 5 đô 2 sao, ca lông 3 tia full đồ kèm theo đấy là hai con máy bay 2 sao, hai con bom 2 sao và tôi đã giành chiến thắng. Ok, cho máy bay vào này. Đây là nó chỉ gọi là hình thức thôi anh em nhá, chứ còn máy bay nó cũng chả giải quyết được nhiều vấn đề đâu anh em ạ. Rồi, nào let's go. Hai máy bay hai sao nha anh em nhá. Hai máy bay hai sao. Là nó là ba con đấy, hai con bom hai sao, tức là nó là ba con bom đấy. Và con Calong với ba tia. Ui rồi ôi anh em nhìn kìa. Vẫn đéo ăn được cơ. Ờ. <laughs> ui rồi ui anh em thấy không? Đấy mà trong cái quá trình chơi ấy, mà chúng ta không có phát triển tiếp theo cái con đường Goblin Thì ở trong ngay tại cái bách ngoại này là anh em có thể chuyển sang Insect mèo và heo là anh em có thể chơi được chơi hai insect thôi kẹp với cả mèo kẹp với cả heo vào đấy cũng là một trong những cái line up khá mạnh ở trong sửa slot ngoại tôi cũng đã để sẵn hai con insectoid thuộc cái tộc insectoid và sử dụng ở trong bộ này rồi và chúng ta đến với trận đấu điển hình ví dụ cho cái đội hình line up này nó chính là tập 226 kỳ phùng địch thủ tôi gặp rổ xón háng hồng đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn à Bây giờ mà không ra heo thì không form được mắc binh đội hình ở level 10 thì vẫn thua Không, không thua cơ, ồ, không thua cơ Ui giời, ăn này, ăn ở level 9 luôn này anh em này Ui giời, được không anh em ơi, quá được luôn Được đây ồ được không, được không, được không, được không Có được không, lại thua, round này lại thua rồi Round này lại thua Round này lại thua Cái round nào mà nó biến ra nhiều sâu ấy là ăn Ra nhiều con sâu thì là ăn À đây rồi, ui rồi ôi, mất tiền nhiều quá, bây giờ tự ra Thôi anh em ơi, thế thì thôi, lên 10 anh em nhá, đừng ngồi đấy Được rồi đấy, bây giờ à, lên 10, đúng không? Ổn, ổn luôn, lên 10 luôn anh em ạ Lên 10, hai cặp heo, hai cặp heo, hai cặp zipper đây rồi, ok Tôi sẽ kết thúc trận đấu sớm trước round thứ 45 anh em ạ Đối thủ cho con tôi lộ không vào rồi kìa Ngộ không hai sao Đấy, ui đang dồn đồ cho ngộ không Ui đang dồn đồ cho không Dồn đồ cho không để clear insect nhanh hơn anh em ạ Được đấy Được đấy Tính toán là trí đấy Rổ xón hàng hồng ơi Tính toán là trí luôn ấy ui rồi cái con gỗ không nó dã liên tục kìa Kinh đấy kinh đấy kinh đấy Nhưng mà có vẻ như tôi không đang chuẩn bị bị bớ nào Tôi không bị chọt trong cái Tôi không bị chọt chết mẹ luôn Đeo kịp bất tử luôn Không có bất tử anh em ạ Rồi bây giờ con con rồng Cựa đi cậu ơi Cựa mạnh vào Ui rồi Không có bất tử luôn anh em ạ Chết luôn Ui giời Đối với cả các anh em mà vẫn muốn chơi Goblin Nhưng mà theo cái lối là đẩy cấp thì anh em vẫn chọn ngoại cho tôi đầu game nhá Xong rồi đến round 16 Anh em chuyển sang hổ cho tôi Đấy và từ round 16 trở về sau là anh em sẽ chơi hổ đến hết game luôn Để kiếm ra được những cái con 5 đô 2 sao nhá anh em nhá Ngoài Goblin Mix ra thì ở trong slot ngoại anh em có thể chơi Glacier kết hợp với cả Beat 4 Glacier 6 bit hoặc anh em có thể chơi 6 Glacier kết hợp với cả 4 bit và kẹp hai Warlock hoặc anh em có thể chơi 6 Glacier kết hợp với cả 4 Warlock và kẹp hai bit co là ngộ không và anh em cũng có thể chơi 6 Assassin kẹp với cả ngộ không kẹp cọc cũng có thể chơi được ở trong cái slot này rất nhiều đội hình đúng không nhưng mà chủ yếu là các cái đội hình nó thiên về vật lý ở trong cái slot này có một cái slot là có thể chơi được là đánh là kỹ lăng đó chính là anh em có thể uh, đen quá để chơi eco sau đó thì chơi gót đỏ uh, sau đó thì dồn đồ cho ca cũng rất là ok nha anh em nhá gót 6 kép len hoặc là gót kết hợp với 6 lock anh em có thể chơi ở tại cái slot ngoại này được đấy chơi được nha anh em nhá và một cái đội hình nữa mà không thể không nhắc đến vì nó rất là meta, nó rất là mạnh Đó chính là đội hình 6 bit kẹp với cả Assassin và kẹp cọc thì ở trong cái cái bộ này là có thể chơi được late game là dồn đồ cho Silent Assassin và sau đó thì anh em có thể là kẹp thêm ờ, cái con thị vệ và cái con con, con uh, tư tế vào là anh em sẽ có thêm cái cọc nữa nó sẽ là ba assassin kẹp với cả 6 bit đấy cái bộ này ấy thì chủ yếu nó là đánh vật lý Tuy nhiên là nếu mà trong những cái trường hợp mà chơi kiểu kỹ năng thì cũng được anh em ạ Ví dụ như là trong những cái trường hợp mà nó ra gấu ấy thì ở trong đây tôi đã có kèm theo sao Divo để kệ dễ cái việc kích hoạt cho cái ờ, bộ huy giạt kẹp với cả bốn gấu để dễ dàng có thể câu được lên gấu hai sao nhanh hơn giúp cho anh em dễ chơi hơn. Đó là tất cả những cái gì mà chúng ta có thể chơi được ở slot ngoại. Slot ngoại này thì còn có thể chơi được một line up nữa đấy chính là line up uh, Saman kết hợp với Assassin. Tuy nhiên là chơi ở trong cái slot này thì nó không mắc binh được Chúng ta sẽ đến với cả những cái slot sau nha anh em nhá Có thể nó sẽ là giai đoạn giữa game thôi Còn giai đoạn cuối game thì anh em sẽ chuyển tiếp sang cái giai đoạn sau Để chúng ta có một cái đội hình mắc binh ở một cái bộ Saman Và bây giờ tôi sẽ cùng anh em tìm hiểu tiếp đến cái slot tiếp theo Chúng ta sẽ đến với cái slot hổ Slot hổ cũng là slot mà chúng ta pick giai đoạn đầu game anh em có thể pick slot ngoại hoặc slot thổ ở giai đoạn đầu game đều được nha anh em nhá Tuy nhiên là cái slot ngoại ấy, xin lưu ý với anh em là slot ngoại Pick giai đoạn đầu game để chơi Goblin Đấy, anh em hướng tới chơi cái bộ Goblin trước Sau đó thì trong cái hướng dễ phát triển ấy Khi mà bài nó ra ấy Ví dụ ra bit hoặc là ra ra ra ra insect chẳng hạn Thì anh em sẽ hướng ra anh em chuyển dần sang nhá Còn đối với cả cái slot hổ này Là dành cho các anh em mà đam mê những cái bộ vật lý ví dụ như là đánh bit ngay từ đầu luôn xác định là đánh hunter ngay từ đầu đấy cái bộ ở trong cái slot hổ này thì nó lại không chơi goblin giai đoạn đầu game mà nó là cái giai đoạn cuối game của bộ goblin khi mà anh em chuyển sang cái slot này để anh em kiếm những con máy bay đấy thì anh em chơi goblin anh em sẽ chuyển slot hổ vào giai đoạn cuối game còn slot hổ đánh ở giai đoạn đầu game với những cái người chơi mà theo cái hệ vật lý ví dụ như là hunter à, ví dụ như là bit ví dụ như là warrior đấy hoặc là anh em xác định là anh em chơi uh, gót đỏ anh em cũng có thể lựa chọn cái slot hổ giai đoạn đầu game được rất là ok và cái slot hổ này đấy thì um, với những cái bộ như là bit hay là hunter thì nó sẽ đánh đầu game tuy nhiên là late game thì anh em lại phải chuyển sang ngoại nha anh em nhá để kiếm được sai linh assassin kiếm được ngộ không Đấy, để chơi uh, ờ, 9 Hunter hoặc là chơi 9 Assassin hoặc là anh em có thể chơi um, chơi chơi chơi uh, beat cũng thế là anh em sẽ chuyển sang ngoại để chơi late game. Ở pack ngoại hổ Tàng Long này, này thì anh em có hai slot để có thể chơi được đầu game nha anh em nhé ở trong cái slot hổ này thì anh em chơi Warrior thì thoải mái Anh em chơi Warrior thì anh em chỉ cần để cái slot này vào chơi Warrior thôi à, Anh em chơi uh, Hunter thì anh em có thể chơi 9 Hunter hoặc anh em chơi 6 Hunter Exorcist cũng có thể chơi được ở trong cái slot này. Hoặc anh em có thể chơi ờ, bộ bí ký của tôi đấy chính là bộ Hunter Beat, anh em có thể chơi được ở trong cái slot này. Đối với những cái trường hợp mà anh em chọn cái slot ngoại giai đoạn đầu game và anh em phát triển theo cái con đường là chơi mèo kết hợp với cả cả cả cả cả bộ insectoid ấy thì có một con đường phát triển tiếp đấy chính là anh em chuyển sang hổ và anh em đánh bốn insect thì anh em ở trong cái slot này nó sẽ có đủ 4 insect cho anh em chơi nhá Và khi nào thì chuyển Đấy chính là khi mà anh em lên được con mèo 3 sao Thì anh em có thể chuyển sang cái slot này Để anh em roll tiếp chơi 4 insect Và anh em cũng có thể xây dựng cái bộ 4 insect Ngay từ đầu ở trong cái slot hổ này Và chơi đến hết game luôn Đấy, đây là một cái slot mà giúp cho anh em có thể chơi rất là dễ dàng cái bộ Insect bằng cách là phát triển từ cái bộ 6 Hunter, sau đó thì chuyển dần sang Insectoid kết hợp với cả Kira anh em nhé. Và cái bộ này nó cũng là cái bộ tiền đề để anh em chơi gót Saman Nếu mà anh em chọn cái bộ Cái cái cái cái cái, cái slot thổ này giai đoạn đầu game anh em phát triển theo cái con đường là à, bốn à, gót kết hợp với bốn đỏ giai đoạn đầu game Đấy, 4 gót kết hợp với 4 đỏ và một co Sau đó thì anh em chuyển dần sang đánh Saman Kết hợp với cả 4 gót Và có thể là kẹp 3 mét hoặc là co là con ca lông Máy bay thì cũng rất là ok Dạ, let's game nhá. Tuy nhiên là cái bộ này nó chỉ là cái bộ giai đoạn đầu để phát triển thôi. Còn anh em sẽ phải chuyển tiếp sang cái slot tiếp theo. Đến đây thì tôi mới chợt nhận ra là tôi đã bỏ sót mất hai cái layup rất hay. Hai cái đội hình rất là khỏe, đấy chính là đội hình 9 feather fake và đội hình 9 mét fake. Thì đối với cả cái bộ 9 feather fake ấy thì anh em cứ chọn cái slot ngoạ là anh em có thể chơi được từ đầu đến cuối game luôn. Đấy là có thể chơi được 9 feather fake luôn Còn nếu mà anh em chơi 9 mét fake ấy Thì anh em hãy chọn ngoạ giai đoạn đầu game Để có thể chơi uh, được 9 mét fake dễ dàng Khi mà anh em ra được con Grim Chóc ấy Thì anh em chuyển sang Anh em chơi hổ để kiếm dễ dàng hơn được cái con máy bay nhá anh em nhá Rất là dễ để kiếm được máy bay và chính vì là ở cái slot hổ này nó dễ dàng nó kiếm được con máy bay Nên tôi vừa lấy tôi mới nói với anh em là khi mà anh em chơi Goblin Mech đẩy cấp ý Để kiếm 6 Goblin 6 Mech ý Thì anh em hãy chuyển sang slot hổ này vào giai đoạn uh, ra 16 trở đi Thì anh em sẽ kiếm được máy bay và dễ form được đội hình 6 Goblin 6 Mech hơn Nhá Và chúng ta sẽ đến với cả cái slot tiếp theo Ở slot tàng này thì là cái slot mà cho cái giai đoạn siêu late game anh em chơi Saman hoặc là chơi God thì nó sẽ có cái bộ God Saman kẹp cọc, kẹp bốn cọc. Hoặc anh em có thể chơi God đỏ cũng có thể chơi được cái slot này rất mạnh. Hoặc là anh em có thể chơi um, God kết hợp với cả 6 Warlock cũng sẽ là ở cái slot này đây. Vậy là chủ yếu là cái slot này là cái slot chơi ở siêu late game. Đối với cả cái bộ God còn đối với cả bộ khác Ví dụ như là bộ Glacier Warlock Thì vẫn có thể chơi được pick để chơi Ví dụ như là Glacier Warlock Kẹp với cả uh, ờ, Shutdown Killer Đó cũng là sẽ là tôi chơi ở trong cái slot này đây Và ví dụ điển hình cho cái slot tàng Nó chính là cái tập 289 Thần chết trở lại với Shutdown Killer kết hợp với cả 6 Glacier Chém cực đã Lai Blitz Lai lên ba rồi đúng không? Ăn đuổi không? Ăn đuổi không? Ăn đuổi không? Không ăn thua. Nghe nói cửa Lai vừa được bắp giáp cứng phết. <laughs> cứng phết. Nhưng mà chưa là cái gì so với cả sức mạnh của sát đàm killer của tôi. Lại trứng à? Một con nữa. Ra đi. Khô máu nhá. Khô máu ra. Dồn tiếp nữa Cái nữa Ra Con mẹ mày ra không Hay quá Rơi lên rồi Còn một con Còn một con thôi anh em ơi Còn một con thôi Nhưng mà vẫn cố gắng chơi ở 9 Thực ra cái đội hình này chơi ở 9 là nó mạnh rồi Chả cần lên 10 Lên 10 kẹp thêm con đát thôi mà Con đát ra rồi Con đát bốn thì nó quá anh em ơi Gặt nhanh quá anh em ạ Vốn những cái cú chém của nó đã crit rồi đã mạnh rồi ấy Đây nó lại còn chém nhanh nữa Cũng có thể chơi 6 Glacier kết hợp với 6 Warlock ở ngay tại cái slot này Rất mạnh, dồn đồ cho Velomancer anh em nhé Và ví dụ cho cái bộ này nó chính là tập 279 Máy phay thịt phiên bản tối thượng Mời anh em cùng xem Không thể cản nha anh em nhá Riêng mà có cái cướp điên này thì chấp 10 con ca lông luôn <laughs> Ca lông vào đây, ca lông mày vào đây, ca lông mày vào đây, ca lông mày vào đây Bọn mày cho ca lông vào đây Ca lông này có bắn trúng vào cũng không cản được anh em ạ Không cản được Rồi, rồi, roll con Velamaster 3 sao nào Rồi, hết tiền luôn anh em ơi một con nữa Ui rồi ôi Đây rồi Hay quá Trời ơi Wow không thể cản anh em ơi Ca lông 2 sao đúng không Đấy bắn vào đây Mày bắn vào đây mày cản hộ tao cái Cản đi này Cản đi Này anh em thấy không Có giảm đi tí nào không <laughs> Chả giảm đi được tí nào luôn Không giảm được tốc đánh luôn anh em ạ Wow 25 máu Glacier God Tối thượng Tại sao không Nếu anh em chưa xem Anh em có thể xem clip 292 một ví dụ điển hình cho cái đội hình này nó đẩy hai ba máu lên cũng đi luôn đấy sợ là sự luôn đấy cướp từ sulami ồ oh. cướp kịp đi sulami rồi ui nhưng mà cũng đeo tung được trưởng cơ grand herat mỏng quá không tung được trưởng ui nhưng mà ung lồng bên kia được không được không ui tất cả chui vào trong lồng bên kia hay quá anh em ơi <laughs> được quá bạn ơi quá Đứng ở trong lồng đến chết rồi anh em ơi Vẫn sống sót Tuyệt vời Mày bay ra ngoài đi <laughs> à, à, à, à. Quyệt bên bay ra ngoài à Cứ đứng ở trong lồng nhé Để đấy tao quay lại tao đánh tiếp Ok đấy rồi có nhấc tay lên đâu Và cuối cùng anh em có thể chơi Greater Hyperon ở level 5 Level 6, level 7 Để có thể chơi được Greater Đó là tất cả những cái gì chúng ta có thể chơi được Ở cái slot tàng Và cuối cùng xin mời anh em đến với cả slot long Slot long này gần giống với cả slot long Ở trong cái bộ tam pháp sát long Tuy nhiên có một chút thay đổi cho phù hợp với cả cái pack này cái pack này thì nó còn liên hệ với cả các cái slot khác nữa Chính vì thế là có một chút thay đổi so với cả cái pack Tam Pháp sát Long anh em nhé khi anh em pick ngọa giai đoạn đầu game có một cái đội hình khá khá mạnh có những cái con human thì anh em hãy chuyển sang slot long để anh em chơi một là chơi Clyde kết hợp với cả Glacier Clyde kết hợp với Glacier và chuyển dần sang là cái bộ 6 Glacier 6 Clyde hoặc anh em cũng có thể chơi 12 con chơi ờ, uh, 6 human kết hợp với 6 Clyde cũng được Hoàng em có thể chơi 6 bet kết hợp với 6 human ở level 9 cũng ok. Đây là nó là cái um, cái cái slot mà cho phép anh em chơi chủ yếu là chơi cái bộ 12 con cũng như là cái bộ mết tung trưởng và bộ Clyde. Đối với cả cái bộ bet thì anh em yên tâm là có thể chơi tối thượng ở level 12 gồm có 9 mét kết hợp với cả 4 gót 5 rồng nó là cái bộ tối thượng của cái bộ 9m rồi Và nếu mà anh em muốn là tối thượng hơn nữa Thì anh em có thể chơi là God Bomb Và rất hay ở cái chỗ là cái God Bomb ấy Ở trong cái pack, pack ngọa hổ tàng long này này Thì nó không cần phải chuyển Đấy, mà nó có thể chơi ngay ở tại Bách Long được nha anh em nhá Đấy, anh em có thể chơi ngay tại Bách Long và anh em không thể phải chuyển sang Bách Sát như ở trong cái Bách Tam Pháp Sát Long Anh em có thể chơi được gót bom tối thượng Ví dụ ở tập 281 mời anh em cùng xem gót bom tối thượng nó mạnh đến cỡ như nào Ai, ui rồi ôi, không lên được rồi Tôi còn định bom ba cơ nhưng mà đối thủ chết sớm quá Ngộ 02 à? À ngộ 02, ngộ 02 cũng thế thôi Tôi bảo ngộ 03 còn chết Ui, ôi lổ vắt chết mẹ luôn ngộ không. Ôi rồi anh em thấy không ngộ không mềm chưa Lổ phát chết luôn bay màu luôn ngộ không anh em ạ à. Mặc dù là có giảm sát thương rồi đấy nhá Giảm 25% sát thương đấy Còn đối với bộ Glide thì anh em có thể chơi 6 Glacier kết hợp với 6 Glide ở level 11 Và anh em cũng có thể chơi 6 Glide kết hợp với 6 Egosit Rồng làm co nha anh em nhá Và còn một cái layup nữa cũng khá là tối thượng Đấy chính là layup 6 Glacier kết hợp với 6 Egosit ở level 12 đó là tất cả những cái gì mà anh em có thể chơi được ở cái slot long Cũng như là toàn bộ cái pack ngọa hổ tàng long anh em nhé Mọi ý kiến đóng góp cũng như là thắc mắc anh em hãy để lại ở dưới phần comment anh em nhé Tôi sẵn sàng trả lời cũng như là phản biện lại các cái góp ý cũng như là thắc mắc của anh em Bộ này nó có một cái hay đấy chính là nó khá là cân bằng giữa vật lý cũng như là kỹ năng đấy, Nó không giống như là tam pháp sát long thường là nó thiên về bắn trưởng nhiều hơn Chúc các anh em xem cái clip này xong là có thể là thực hành và thông thạo bộ này sớm nhất có thể.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 Bye bye!